chỉ có làm thì mới có ăn nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu buổi nha ăn chốt địt mẹ chúng mày thằng danh con này đạo đức lý tưởng thuần phong mỹ tục lối sống văn hóa để đâu tôi tự giới thiệu tôi là để nhất quốc sư hoa kỳ trần dần <laughs>